Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày 28 tháng 2 năm 2021 Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm ăn ốc ai phải đổ vỏ Câu chuyện về Trịnh Xuân Thanh gây ra khủng hoảng ngoại giao giữa Việt Nam và Đức từ năm 2017 Tuy nhiên trong nhiều năm qua vụ này dường như đã lắng xuống thì bỗng nhiên bây giờ lại bùng phát ở châu Âu Vụ việc này đang làm cho phía Việt Nam lúng túng không biết xử lý như thế nào để khỏi ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức. Ai cũng biết chủ trương bắt cóc là của ông Nguyễn Phú Trọng và người thực hiện là ông Tô Lâm. Hành động cho người Việt Nam và công an mật vụ sang Đức bắt cóc của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là một sự phục tùng tuyệt đối một thế lực chính trị đang mạnh nhất hiện nay. Điều này có lợi cho sự nghiệp chính trị của ông Tô Lâm, nhưng nó lại để lại hậu quả dai dẳng khó xử lý. Ông Nguyễn Phú Trọng cần có Trịnh Xuân Thanh bằng mọi giá để khui ra hàng loạt các quan chức dính đến sai phạm có liên quan đến ông Thành. Đây là hình ảnh cả Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm đều hưởng lợi trong điệp vụ VT17. Tại đại hội lần thứ 13, ông Tô Lâm còn ở lại trong Bộ Chính trị là một phần thưởng mà ông Nguyễn Phú Trọng dường như đã dành cho người cộng sự đắc lực của ông ta. Để bắt một người, ông Tô Lâm đã cho bố trí đến 12 người tham gia vụ bắt cóc này, và nhờ 12 người này mà điệp vụ mới hoàn thành hay nói đúng hơn, 12 ngày này đã giúp nâng cao tầm quan trọng của ông Tô Lâm đối với ông Nguyễn Phú Trọng và qua đó gián tiếp giúp cho Tô Lâm vững chắc hơn trong vị trí Ủy viên Bộ Chính trị và việc ông trúng cử Ủy viên Bộ Chính trị ở đại hội lần thứ 13 là một minh chứng cho điều đó. Cũng trong khi đó, ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lương Cường lại bị rớt Ủy viên Bộ Chính trị, còn Tô Lâm thì vẫn trụ thì đủ biết điều này. Điệp vụ VT17 này nó đã giúp ích cho Tô Lâm to lớn đến như thế nào. Ngoài ra, nhờ điệp vụ VT17 mà ông Nguyễn Phú Trọng mới khui ra được sai phạm của Đinh La Thăng vì nhờ có Trịnh Xuân Thanh trong tay. Như vậy, điệp vụ VT17 đều mang lại lợi ích cho cả ông Tô Lâm và Nguyễn Phú Trọng. Và Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm chỉ biết có lợi ích mình mà làm bất chấp tất cả. Vốn gốc là Cộng sản nên tinh thần thượng tôn pháp luật dường như không hề tồn tại trong những con người này. Tại Việt Nam thì ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tô Lâm như là vua. Muốn bắt ai thì bắt, không cần quan tâm đến luật pháp quy định gì. Nhiều tù nhân chính trị cũng bị bắt cóc nhiều ngày rồi sau đó chính quyền mới thông báo cho người thân biết. Và vì sống dưới chế độ của Đảng Cộng sản lâu ngày nên người dân cũng không có khái niệm về một nhà nước pháp quyền gì cả. Cũng chính vì mang tinh thần xem thường pháp luật mà ông Nguyễn Phú Trọng mới yêu cầu Tô Lâm bắt người. Và cũng vì tinh thần đó mà Tô Lâm thực hiện bắt người tại Đức mà không bận tâm đến luật pháp của nước Đức. Điều đáng nói là đã vi phạm luật pháp của nước Đức mà Tô Lâm lại đem khen thưởng 12 người thực hiện điệp vụ bắt cóc VT-17 ấy chẳng khác nào hành động cổ vũ cho phạm pháp và như một cái tát rất mạnh vào nước Đức cũng như châu Âu. Hiện nay, trên mạng xã hội vẫn xuất hiện một số lập luận bênh vực cho hành động bắt cóc của Tô Lâm. Họ viện dẫn rằng Trịnh Xuân Thanh đã vi phạm pháp luật Việt Nam nên cần phải bắt. Ý của họ là Trịnh Xuân Thanh vi phạm pháp luật thì phải bắt. Họ suy nghĩ một cách đơn giản như vậy và từ đó họ cho rằng 12 công an của Tô Lâm bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh là đúng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam nhưng có tinh thần thượng tôn pháp luật. Vâng, người Việt Nam thì nghĩ đơn giản vì họ chưa hề biết thực hành tinh thần thượng tôn pháp luật. Họ không biết rằng luật pháp Việt Nam chỉ có giá trị trên lãnh thổ của Việt Nam. Trên đất nước Đức thì đó là nơi luật của Cộng hòa Liên bang Đức áp dụng. 12 công an của Bộ Công an Việt Nam thực hiện điệp vụ bắt cóc VT-17 ấy khi đến Đức, họ phải tuân thủ luật pháp của nước Đức, đấy là điều cần thiết. Trịnh Trương Thanh là một tội phạm trên lãnh thổ Việt Nam và ông ta sai phạm đối với nền luật pháp Việt Nam, chứ ông ta không hề là tội phạm đối với luật pháp của Cộng hòa Liên bang Đức. Kiến thức đơn giản như vậy nhưng cả Tô Lâm và Nguyễn Phú Trọng đều không hiểu nên họ đã gây ra hình ảnh rất xấu cho Việt Nam trên trường quốc tế. Và đi giao thiệp với các nước châu Âu, mọi người đều phải rất rẻ chừng với phía Việt Nam. Tiếp tục, cuộc khủng hoảng ngoại giao là câu hỏi được đặt ra. Nước Đức là một nhà nước thượng tôn pháp luật. Những hành vi vi phạm pháp luật đều có thể bị truy nã hoặc truy tố theo luật pháp của họ. Về chuyên án VT-17 thì chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã sai rành rành. Đây là một bài học để cho ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tô Lâm biết thế nào là thượng tôn pháp luật. Rất có thể 12 công an thực hiện nhiệm vụ bắt cóc VT-17 phải đối diện với lệnh truy nã của nhà nước Đức. Đức là thành viên của châu Âu, hiện nay cơ quan an ninh châu Âu đang cần tìm thêm bằng chứng để tiến hành truy nã 12 sĩ quan công an Việt Nam trong nhiệm vụ VT-17 bắt cóc Trịnh Xuân Thành tại Đức. Được biết, trong số 12 sĩ quan công an thực hiện được vụ bắt cóc này, họ đã ngồi trên chuyên cơ cùng với Tô Lâm mượn của chính phủ Slovakia để chờ người bị bắt cóc vào hôm 26 tháng 7 năm 2017 từ Bratislava sang Moscow để chuyển tiếp về Việt Nam. Đây là hình ảnh các công an của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị đánh số từ số F1 đến số F13. Và sau đây là họ tên của 12 vị công an thực hiện điệp vụ VT-17 vi phạm luật pháp của nước Đức và châu Âu. Cụ thể như sau. Người thứ nhất là Thượng tướng Tô Lâm khi đó, Bộ trưởng Bộ Công an. Người thứ hai là Trung tướng Đường Minh Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an, ông này vốn người Thanh Hóa. Người thứ ba là Trung tướng Lê Mạnh Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, tức là Tổng cục 5. Thứ tư là Phạm Văn Hiếu. Thứ năm là sĩ quan Lưu Trọng Việt. Thứ sáu là Vũ Quang Dũng. Thứ bảy là Vũ Hồng Minh. Thứ tám là Phạm Minh Tiến. Thứ 9 là Đào Công Duy, thứ 10 là Vũ Trung Kiên, thứ 11 là Đặng Tuấn Anh và người cuối cùng, thứ 12 là Nguyễn Thế Đôn. Tất cả 12 sĩ quan an ninh này của Cộng Việt Nam nếu bị châu Âu truy nã thì họ chỉ có an toàn trên lãnh thổ Việt Nam. Và khi họ đi du lịch bất cứ một quốc gia châu Âu nào hay tại một quốc gia mà Đức có ký kết hiệp định dẫn độ thì họ đều có nguy cơ bị bắt giữ. Đó là điều không tốt cho các sĩ quan này. Như vậy dư luận sẽ đặt ra là Tô Lâm và Nguyễn Phú Trọng ăn ốc. Vậy ai sẽ là người phải đổ vỏ cho người này? Làm Tổng Bí Thư như Nguyễn Phú Trọng chẳng khác nào là một vua thời phong kiến. Ông ta chủ trương, sai, trái, không ai dám chỉ trích ông ta và thậm chí còn không dám nhắc nhở. Những hậu quả để lại đã làm cho quyền lợi đất nước bị thiệt thòi, ghê gớm. Người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng trầm trọng. Không những thế, những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bắt cóc này cũng phải tự gánh hậu quả mãi mãi. Nếu châu Âu truy nã 12 công an thực hiện nhiệm vụ bắt cóc trên thì rõ ràng chính những người này đã phải đổ vỏ cho Nguyễn Phú Trọng và ông Tô Lâm. Nếu sau này Việt Nam đã bị châu Âu trừng phạt kinh tế vì hành động bắt cóc ấy thì rõ ràng đất nước Việt Nam với gần 100 triệu người dân cũng phải đổi vỏ cho những sai phạm của ông Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm. Báo chí Việt Nam và những người bênh vực cho ông Trọng thì chắc là sẽ cái lý do ông Trịnh Xuân Thanh về tội tham mô tài sản và cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra ở Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC và vụ án mua bán đất ở khu đô thị Thanh Hà A, Hà Nội để bào chữa cho những hành động trả đạp lên luật pháp của hai ông này. Tuy nhiên, có bào chữa như thế nào thì chẳng nữa, cũng không thể nào che lấp được cái sai phạm của người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam và người đứng đầu của Bộ Công an là ông Tô Lâm. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia Robert Kadyrnak. Thực ra, việc bắt cóc ông Trịnh Nhân Thanh không cần phải bắt cóc, không phải là nhiệm vụ bất khả thi. Ông Trịnh Nhân Thanh tuy là một nộp đơn xin tị nạn chính trị và ông được luật pháp Đức cho tạm trú và bảo vệ ông trong thời kỳ tạm trú. Tuy nhiên, khi hết thời kỳ tạm trú và hồ sơ tị nạn bị từ chối, thì lúc đó phía Đức sẽ trục xuất ông Trịnh Nhân Thanh về nước. Thì công an Việt Nam có thể bắt ông Thanh cũng chưa muộn. Ông Trịnh Xuân Thành chỉ là một quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, không phải là một người bất đồng chính kiến với Đảng Cộng sản. Ông ta chỉ là một tội phạm, tham nhũng theo xét xử của phía Việt Nam nên cơ hội được tị nạn cũng không cao. Nếu trong thời kỳ Đức xét duyệt hồ sơ tị nạn của ông Trịnh Xuân Thanh mà phía chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam chứng minh được cho phía Đức là ông Trịnh Xuân Thanh không thỏa mãn điều kiện tị nạn thì sau đó phía Đức có thể cũng sẽ trao trả ông Trịnh Xuân Thanh cho phía Việt Nam. Và tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam không làm vậy mà phải bắt cóc để bây giờ nhiều người phải đổi vỏ cho thói vô pháp của những lãnh đạo cấp cao này. Và thông tin tại châu Âu cũng đưa ra còn ai khác phải đổ vỏ. Theo tờ báo mạng TASS của Đức, bức ảnh được chụp và đưa lên trang Facebook bởi ông Lê Thanh Hải, một nhà ngoại giao và là sứ quan liên lạc của Bộ Công an Việt Nam tại Berlin, thời điểm xảy ra vụ bắt cóc Trịnh Nhân Thành. Chính ông này được cho là cũng nhận huân chương 3 năm sau phi vụ thành công và không biết vì lý do gì mà đến nay sắp diễn ra việc phê chuẩn nhân sự của Quốc hội khóa mới thì thông tin này được tung lên mạng và gây tiếng vang từ nước ngoài. Đây là hành động cố ý để đánh vào người đã gây nên khủng hoảng ngoại giao này. Tuy nhiên, chuyện đánh này chưa chắc gì mang lại kết quả vì ông Tô Lâm đang là một người không thể thiếu của ông Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc đốt lò. Việc tung thông tin này lên đã dẫn tới việc Bộ Ngoại giao Việt Nam đã bị hãng thông tấn Đức DPA chất vấn và người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng phải trả lời cái sai của Nguyễn Phú Trọng và ông Tô Lâm bây giờ đã đẩy cho bà Lê Thị Thu Hằng đối phó. Được biết qua lời phát biểu của bà Hằng thì người ta chỉ thấy hành động tránh né cho qua chuyện, chứ bà ta không dám đối diện với thực tế. Bà cũng là người đang phải đổ vỏ cho Tô Lâm và Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Phạm Bình Minh. Nếu chuyện khủng hoảng ngoại giao mà còn kéo dài phức tạp hơn